Haco Tiền Thân là trung tâm dịch thuật và đào tạo Haco, được thành lập từ năm 1995 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nay là Trường Đại học Hà Nội. Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật, trung tâm đã chuyển mình một bước mới, là thành lập công ty vào ngày 14 tháng 1 năm 2005, mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch thuật, Đào tạo và Du lịch Hà Nội. Haco là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dịch thuật, đào tạo và du lịch từ nhiều năm nay, với tiêu chí làm việc, chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất, tốc độ nhanh nhất và bảo mật tuyệt đối. Haco đã làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính, đòi hỏi khắt khe về hiệu quả, thời gian và chất lượng của những dự án lớn. Haco tự hào là thương hiệu dịch thuật số 1 Việt Nam, với hệ thống thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp đã được các tổ chức uy tín trao bằng chứng nhận, tiêu biểu như Thương hiệu Doanh nghiệp Quốc gia 1.000 năm Thăng Long 2010-2012 Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu uy tín 2013 Thương hiệu Top 10 châu Á-Thái Bình Dương 2022 Thương hiệu tiêu biểu ASEAN Hợp tác Quốc tế 2021 Trong lĩnh vực dịch thuật, một chuyên ngành của những sản phẩm mang tính chất trí tuệ khó diễn đạt được thành lời và ở nhiều cấp độ khác nhau. Haco đã dịch thuật nhiều ngôn ngữ khác nhau, Anh, Pháp, Đức, Nga, Rumani, Bulgaria, Hungary, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Dịch thuật hai chiều Anh Đức, Anh, Pháp, Anh Trung, Anh Nhật và ngược lại. Trong bất kỳ tình huống nào, Hà Cổ cũng truyền tải chính xác và phù hợp với nội dung của từng văn bản, đáp ứng yêu cầu của các cá nhân và đơn vị cơ quan mang tính chất chuyên nghiệp cao và luôn đảm bảo thời gian quy định. Haco được khách hàng đánh giá chất lượng dịch tốt nhất. Đến với Haco để có sản phẩm dịch thuật chất lượng, thương hiệu, uy tín, đẳng cấp. Xin liên hệ hotline 0983 820 520 Email: Hà Nội, a còng dịch thuật haco vn